thì đây chỉ cả nó chín thế đấy cô này cô thế nhưng mà vẫn, cá tôi vẫn cứ bán được cà chua này mình bán giá bao nhiêu ạ thì bán lẻ bây giờ là 6 nghìn còn bán buôn người ta lấy cái hàng tạ thì 50 cân 30 cân thì là giá 5 nghìn vâng. ừ. thế đây là cái sao này là sao mới vâng đây các bạn này vâng. rất là sai cà chua rất là sai như này đấy cà chua mùa covid thì rẻ nhưng mà cà chua ở ruộng của bà Lộc thì uh, vẫn bán được giá các các bạn ạ. Tại và cái phân 9x này ăn ngon lắm. Vâng. Người ta còn mua chúng nó cứ đi sớm được ờ, phụ nữ nó cứ đi làm ấy. Đây. Là nó bảo bà ơi cà nhà bà ngọt lắm cho cháu ăn sống. Bố ông ăn sống được nhà tôi không có phun ra gì đâu. Đây nó sai như này các bạn này. Ừ. Cái bà lưng cái chùm xanh kia. Bà lưng tính đấy đấy đấy đấy đấy, đấy nó sai đấy, nó sai chín hái rồi quả chín quả chín rồi đây nó sai như thế này sai lắm đây, đây nó sai như này đây này đây, đây. và nó chín cây như thế này các bạn nhé nhiều bạn nhiều bạn không tin vào những clip của chúng tôi Nhưng mà Đây các bạn này Nó có cành Nó có quả Nó có cuống ở nó đấy, Các bạn không tin cũng không được Đây, nhá. đây trên một cái, đây là một cái cây này đây Đây một cái cây như thế này thì nó chín đây. khoảng độ Như thế này thì nó chín phải vào khoảng cân rưỡi đúng không? 2, à, Nguyên cái chỗ này nó chín đấy, Nó chín ở trên cây như này 3, 4, sáu bảy tám chín mười Phải đến cân rưỡi đấy Cân rưỡi đấy, đây quả này bà vừa hái xong nhé Đây hái này cuống đấy. đây Vâng, cuống này này đây Đấy nó chín ở trên cây như thế này Đấy, đây này, chín này, Vâng, thưa bà Lộc thì nếu cà chua dùng phân thường thì nó có chín cây như này không ạ? À? Ừ, nếu mà phân thường ấy thì nó cũng chín cũng chín đỏ nhưng mà nó không được ngọt Cái chất lượng ăn không ngon bằng Vâng. Nếu bón bình thường còn nếu bón phân chín lít thì ăn nó ngọt hơn mà lấu nó dừ mà nó đỏ hơn nó đỏ hơn và nó nhiều bột hơn và đây. sau đây mình sẽ cắt một quả cắt ờ, một chùm luôn này này đấy vâng cắt dây đấy cắt dây này cắt dây treo đây các bạn nhé treo treo đây nếu mà dùng con thường thì nó có chín chùm như thế này không ạ? Cũng chín chùm nhưng mà nó không đẹp mã. Một là à. không đẹp mã, đẹp hai nên là. Đây các bạn này, đây cái dây buộc này treo này các bạn. Này. Đây Cắt treo này, này, nó nặng quá. Phải treo như này. Phải treo đấy. Đấy. đấy. Dụng hết rồi. Vâng. Thôi từ từ. Chín Tôi không cần. Ừ. Đấy, cả một chùm nó chín như thế này. Đây mà chùm. lại còn một chùm bên nữa. Đấy. Thế bây giờ mình cắt quả cà ra để để mình đây các bạn này <laughs> chùm là chín như là chùm sung các bạn ơi như chùm nho ấy nhỉ như là chùm nho nhá ôi ôi đây là đề chín quá đấy bây giờ mình cắt một quả mình để mình bổ cho các bạn xem ạ đấy nào cắt để bổ cho các bạn xem vâng to hay phải nhỏ nào quả to đi ạ vâng cho quả, này nhá vâng đấy ừ, các bạn này đây, mà bổ. cắt nâu đi là ăn sống được chứ không phun phe gì đâu vâng đây này vâng. ngon này ăn sống được vâng đây các bạn này cây trùm sau khi quả cà cắt ra thì nó đặc như thế này nó dày thành đấy nó dày thành mà nó ít hạt nấu lên nó ngon lắm vâng xin hỏi là ờ, cà chua này là cá chua giống gì ạ gì f một thì tôi không nhớ nhà được nhiều lắm thì các bạn vâng. cảm đi gì f một thì nhưng mà ngon lắm từ quả bé bé đây tôi thử một miếng để xem là nó cái cái cái cái um, bột của nó như nào nhé bột ngọt quá ừ. thảo nào nó bảo cháu chưa buôn mua cho cô cứ mua nó 5 giờ là nó mang đi vâng làm với nhau bỏ cái vỏ thôi ngọt lắm các bạn ạ ngọt mà lại nhiều bột đây tôi có thể bóc cho các bạn thấy này chị cầm em cái này đây cà chua dùng um, xinic thì đây các bạn này để chứng minh cho các bạn thấy rằng nó nhiều bột từ thì tôi bóc cái phần vỏ đây ra đây đề nghị máy quay sát đây thì các bạn còn có nhìn thấy rất nhiều bột đây đây đấy bóc đến đâu thì bột đến đó nhé đây này. vâng nó ít hạt đây. đây các bạn này đấy tôi bóc nhá này này đây bột này quay ngang thế này mới thấy bột này đây đây đấy Đây các bạn này Đây còn chùm nữa đây này Bột này Toàn đây bột này, Đây rất nhiều bột như này Vâng Là còn chùm đâu, đâu, đâu còn chùm đâu Đây còn chùm miệng Tân lẫn quả xanh mà cả quả xanh này Vâng Tân lẫn quả xanh đây Vâng Chùm nó đây này cái cây vẫn cái cây này cắt hai chùm rồi này à đấy thế thì trên một cây có khi là nó chín mấy cân một lúc luôn ừ, phải đây hai chùm lúc nên mình đã cắt một chùm rồi đấy quả này vâng. như quả này hái này để bán này đấy quả này hai bán này vâng. đấy, như quả đây hai bán rồi đây là hai bán rồi vâng đấy quả này hai bán này cứ phải trên dưới gần hai cân lắm các bạn ạ ăn rồi đấy ngon lắm ăn vào là nghiền luôn các bạn nhé cho nên các là bạn thông cảm tôi hôm nào ăn đi lên xã à, họp mấy ông bà mời lên xong thì sao lại ngon thế đây các bạn ơi bóc cái vỏ nó ăn thôi mà không bóc nó cái vỏ này nó dai này bột này các bạn này đây các bạn này cà chua bóng như quả hồng đẹp như quả hồng thế bôi cái gì à bôi cái gì vâng đấy chị quay cái phần đấy ra nhiều bột lắm ừ. ăn vào cái nào nó tan vào trong tan ở trong trong trong cái trong miệng quả thì cái là tinh bột thế này vâng đấy nó rất là ngon các bạn ạ ăn là nghiền luôn <laughs> cà chua này thực sự là nhà em cứ mỗi một ngày là phải hai đĩa cà chua ăn sống ăn vâng. cơm ấy để phải à, thế à? cắt ra ăn cơm chứ không nấu à? vâng nấu ít thôi ạ bởi vì nó rất ngọt à? nó vừa ngọt vừa bổ ừ. thế các bạn này dụng rồi đấy dụng rồi các bạn nhé <laughs> dụng quả rồi đấy <laughs> cà chua đẹp không như quả hồng luôn đấy đi bán cái đấy bảo thế bà bôi cái gì nong mỡ có mỡ đâu chín đều ở trên cây đấy đây các bạn này ở trên đây nó sai như thế này trên một thưa bà là trên cây này bà ước lượng là nó có chừng khoảng bao nhiêu cân trên một cây nó nhào là mỗi cây rẻ nó có bao nhiêu cân ạ nó khoảng đến 4 cân trở ra bốn năm cân đi chứ nhiều lắm ạ cân à. nhưng mà nó sai lắm nhưng nó cũng không năm nay rẻ quá các bạn vâng năm nay thời covid thì thôi phải chấp nhận thôi chấp nhận thế công ờ, cho nên là Bà có muốn giải cứu cà chua không ạ? Có chứ Vâng, thế thì ngày hôm nay chúng tôi đến đây làm một phóng sự để giải cứu cà chua cho bà Lộc Các bạn nhé ừ. Đây này, cái đây để hái rồi này Vâng Bà chín đấy Mà xanh cái này nhỉ?